กากไปทบน้องกูมองมูวถอยมาไปโหยกีบใดคำใดใดเตงือกปัดอะไรคำใดไอ้อะงูจังนี่ปัดได้เนี่ยอืมจังแล้วผม try yun Ah, dikit lah. រត់ត្រីបងប្អូនបងស្រះអងអើយបងស្រះអាតូនណាមកមុនបាត់បាត់បង ត្រីអូវាគេលព្រឹកមើលត្រីធំអឺទីទឹកទូអស់ហើយនេះអស់អស់ហើយអានបានខាងត្រីបាទ Ugh. Mm. អោះទៅតាក់ដើមមកមួយអើយដាប់ជាន់ហាបในตัวเล็กเข้าเลยตากไว้ตรงไหน คู้ใ่เมื่อตอนหน่อย ขอกินน้ำหน่อยนะครับ ขอกินน้ำหน่อย น้ำหมดเลยครับนี่วะ No. No, no. Ôi, tua. Rồi hô hả? Hô qua đây. À, ừ. Mà được lòng sẵn. Nó, đây cô ạ, chuẩn đi. Cái phòng này khang hô à. Nơi đi cạn, nơi sò lắm. Ừ. Cái mình tên nó bong cái mình. Cháu tên rồi. Cháu đâu á? nhà lên lo anh ta thiêu mũi vào này ôn đồ nè vô tao ơi ô ba lè thế ơi lắp mới tít <laughs>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 ស្រួលគាត់ផាត់តែទេប៉ះអាទីខ្ញុំប៉ះហូចស្អីទៀតណាណានេះណាអត់មិនចិននេះអត់ពាត់ឡើងទូអត់ពុកសម្រាប់ចិនពេលឃើញនេះចិនតែក្រមរត់មកលើអស់ មិនចង់មិនរូដល់តែតាតាចូលហើយជឿនមើលតែមើលចង់មើលវាចំនោះតានោះពុំនោះប៉ុណ្ណនេះអូលីវអាអាចហរោគេទៅណាទេនោះឯងពុំពុំបានបិទជិតអាងនេះយកទៅ10ទី10ទីម្ដងមក